em có cái ờ, tính là rất là dễ bị mềm lòng ạ dạ thì thứ nhất em là người miền trung á nên là ừ. em ưu tiên là bạn nữ của mình cũng sẽ là gốc miền trung mời bạn nữ bước ra sân khấu mời bạn nam Ngồi đi bạn Rồi mời em giới thiệu về mình Dạ xin chào tất cả mọi người Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường Chào bạn à, Em tên là Nguyễn Thị Hạnh Ni Năm nay em 25 tuổi à, Hiện tại công việc của em là à, phụ giúp gia đình à, làm may mặc ở nhà Và đang à, học à, thêm tiếng Hàn Ước mơ của em là em được trở thành một thông dịch viên Rồi mời nhà trai rồi à, em xin chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn. Xin chào à, quý vị khán giả, à, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên cạnh luôn ạ. À. à em tên là Trần Tiến Hội ạ. À, năm nay em 26 tuổi, à, quê em ở Huế. Thì hiện tại em đang làm việc ở Biên Hòa. À, em làm bên sản xuất cà phê. Ủa hồi nãy chị chưa nghe à, quê đi ở đâu? Dạ, dạ. quê gốc của em là ở Thừa Thiên Huế nhưng mà em vào đây với ba mẹ từ nhỏ vậy là hai bạn này cùng quê mà bên đây cũng là huế luôn ừ. đúng không bây giờ mình giới thiệu một chút về bản thân điểm mạnh và điểm yếu của ni là gì Dạ, điểm mạnh của em á, thì em là một người hết sức là thân thiện Dễ thương, dễ mến và dễ gần Em có cái ờ, tính là rất là dễ bị mềm lòng ạ à. lúc đó mà có giận đi nữa thì cũng mềm lòng ha à, à mềm mà có, có ờ, cho, cho mượn tiền rồi này kia gì không em dạ có có luôn hả rồi cái đó là điểm mạnh hay điểm yếu dạ cái đó vừa là điểm mạnh cũng vừa là điểm à. yếu của à. em luôn ạ bên kia giới thiệu uh, mạnh thế yếu rồi còn bạn dạ à, em nói về điểm mạnh trước điểm mạnh trước thì em thấy điểm mạnh của em thì thứ nhất là tự tin thứ hai là em người rất là thích hát ừ. nói chung là em làm gì em cũng hát hết à, đi tắm em cũng hát à, chạy xe máy em cũng hát mà đến nỗi thì trong công ty là mọi người phong cho em là thánh hát luôn ừ. à, tật xấu của em thì thứ nhất là em tính của em hơi hậu đậu chút xíu trai mà hậu đậu hả dạ nói chung mà lâu lâu lâu thì cũng hơi làm bể bể chén bể tô á dạ về à, tình trường của mình thì sao em dạ em à, trải qua một mối tình nhưng mà chia tay cái này cũng ba bốn năm rồi ạ mối tình đó bạn quen được bao lâu dạ à, mối tình đó em quen chắc cũng được 3 năm nhưng mà tại lúc đó tụi em còn nhỏ quá với uh, suy nghĩ chưa có chín chắn rồi à. rồi lý do tại sao từ cái lúc đó tới đây cũng mấy năm trời mà cũng không có tìm được một người nào nữa dạ em uh, thích đi uh, học mấy cái khóa mà ở trung tâm chị lâu lâu em rảnh á em cứ đăng ký học học vậy á với lại công việc ở ờ, nhà phụ với với ba mẹ cũng ít khi nào mà tiếp xúc bên ngoài á nên em cũng ờ, chưa có tìm được đối tượng rồi bạn trai bên kia thì như thế nào rồi tới phiên bạn đó tình à, trường dạ em thì cũng giống bạn nữ thôi ta, ta, tới đến tới bây giờ thì em chỉ có một mối tình ha thì em chia tay cũng cách đây hơn một năm rồi à, quen nhau cũng được hơn 2 năm thì à, lúc mà em quen bạn đó thì bạn nó còn là sinh viên nói chung nhỏ hơn em cũng 3 tuổi á thì nói chung nhiều lúc thì suy nghĩ nó cũng hơi khác biệt với nhau thôi nói chung là hai bạn mối tình là sinh viên à, chuyện nó bỏ qua đi bây giờ mình đang tính tới chuyện à, mới nhất đây ha chuyện này nó hệ trọng hơn chuyện thời sinh viên nhiều lắm à, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào có thể chia sẻ luôn dạ thì thứ nhất em là người miền trung á nên ừ. là em ưu tiên là bạn nữ của mình cũng sẽ là gốc miền trung bên kia gốc huế dạ gì nữa à thứ, thứ hai là bạn nữ biết nấu ăn của siêu vì em rất là thích rất là thích nấu ăn và rất là thích ăn uống biết nấu ăn không bạn nữ dạ em biết nấu ăn nhưng mà em lại ờ, rất là ghét rửa chén à trời ơi bên Đó, kia thì hay rửa không sao em ơi rửa chén là sở trường của anh luôn là anh rửa chén là bể hết phải không là anh á. à không, không dễ bể một hai cái thôi chị rồi còn yêu cầu gì nữa à thứ ba là em thực sự em thích một bạn nữ thì hơi hướng về truyền thống một chút xíu truyền thống dạ về phải biết tôn trọng về gia đình à, ừ. hai bên của mình tại vì em rất là người rất là quan trọng về mặt gia đình ừ. còn gì nữa không à, vậy thôi vậy thôi hả dạ. anh nghĩ là này yêu cầu đó quá nhỏ so với bà bên kia anh chưa nhìn thấy nhưng cảm giác rằng là bà bên kia cũng ờ, hơi hơi vẻ hơi hướng về truyền thống đấy có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không à, cái mà em không thích nhất là sự giả dối chị tức là mình có gì thì mình nói ra mình chia ừ. sẻ với nhau chứ mình không nên giấu giếm đi thấy là mình có thể à, đáp ứng được à, cái tiêu chí của mình trai bên kia bao nhiêu phần trăm dạ chắc 80 phần trăm cái gì em không thích ở người bạn trai à, điều em không thích ở người bạn trai là một người gia trưởng bên kia miền trung mình có gia trưởng lắm không em à hơi hơi có có chút xíu gì cái gì em không thích không cái vấn đề mà em cực kỳ là không thích đó là khi mà tham gia giao thông á vậy, cái vấn đề là khạc nhỏ chị à, à mất vệ sinh <laughs> đó không đang chạy xe là <laughs> dạ đúng rồi sao anh bên kia sao ờ, cái này thì em yên tâm anh không có này đâu vậy anh là lúc mà anh đang lái xe mà rủ anh có bị gì là <laughs> xong cái mẫu người lý tưởng của em muốn là như thế nào về ngoại hình đó thì em chỉ cần bạn rất cao trên một m sáu bảy có luôn à khuôn mặt thì nhìn thân thiện một chút đừng có điểu quá điểu là sao em đểu là nhìn nó kiểu giống nhanh anh quyền linh đó hả <laughs> dạ không anh quyền linh nó gọi là thân thiện đó hả oh. vậy là chỉ cần cái chiều cao một m sáu bảy trở lên là được dạ đúng rồi rồi ngoại hình mắt mũi miệng sao không cần không quan dạ, trọng. dạ, không quan trọng rồi không quan trọng nhớ nha em nói bên đây dư sức đáp ứng nhu cầu ở bên đó bên kia có tiêu chí gì không có hình mẫu lý tưởng không dạ nói chung em quan niệm của bằng nữ thì thứ nhất là ngoại hình dễ thương chút xíu chị ừ. à giọng giọng nói dễ thương ngoại hình ưa nhìn à. nãy giờ bạn thấy Đấy. nói kia dễ thương không dạ dễ thương anh dễ thương không là ngay lúc đầu rất là có công tình dạ rồi có gì nữa không em dạ chỉ vậy thôi chị chỉ vậy thôi đúng không dạ rồi mặt mũi cũng không quan trọng luôn đúng không đúng không quan trọng tính cách với mình hợp với nhau là được chị mấy anh này mấy chị này tôi không tin đâu à, dạ, thiệt không thiệt không quan trọng không dạ thiệt được không cao mét nhiêu dạ mét bảy mươi mét bảy mươi dạ. chắc không dạ chắc đầu đứng lên đứng lên coi đúng không sao không có gian không nào cũng khóc sức khỏe hết rồi 70 rồi, thôi cũng được ngồi xuống nhưng mà hiện tại giờ là em sống ở đâu? À, em thầm, đang sống trọ ở Biên Hòa Biên Hòa? Dạ Ủa, Ủa, hồi nãy em nói hiện giờ em đang sống đâu? Dạ, quận Tân Bình Ủa rồi, rồi mỗi tuần đi lên, ờ, thí dụ hẹn hò là mỗi tuần ở dưới Tân Biên Hòa lên Tân Bình được mấy lần? Dạ thì khi nào mà em được nghỉ là em chạy lên thôi Tương lai mình định hướng là mình sẽ lập nghiệp ở đâu? À, tương lai thì em vẫn thích là sinh sống và làm việc ở sài gòn ừ. và hiện tại thì em cũng đang có hướng là mình sẽ mua chung cư ở sài gòn để mình ừ. đang làm việc biên hòa mà có định hướng mua chung cư ở sài gòn vậy là cũng hay quá ha có yêu cầu gì phía nhà gái không giống như hồi nãy em nói là là đủ rồi là đúng không dạ. vậy là được rồi đó gả luôn <laughs> để em qua coi đàn gái sao mà nói cái gả luôn đi rồi thôi thằng trai cũng ờ, thấy ờ, ta thấy đúng chuẩn thì, thì được hợp lý thì ta gả thôi trời ơi trắng tươi dễ thương quá lấy không đàn trai thấy là muốn lấy liền á được tiêu chuẩn này à, hợp với bên kia đó nhưng mà anh hỏi nè à, chàng trai bên đây thật sự à, cũng à, dễ thương ha cũng hơi đẹp trai chút á dạ. vậy thì mấy người đẹp trai vậy em có lo không dạ không anh em thấy trong tình yêu thì cái sự tin tưởng là đặt lên hàng đầu em sẽ tin tưởng bạn đó tin tưởng dạ nhưng có ghen không dạ không ạ à. không ghen luôn dạ nếu như bây giờ có một dịp em bắt gặp bạn trai của em chở một cô gái cái tay của cô gái để trên đùi bạn trai em em sẽ xử lý như thế nào thì em sẽ gọi điện hỏi bạn đó là đang chở Không, ai em chạy kế bên luôn chứ em gọi điện gì <laughs> em chạy cái bên thì em chạy luôn chừng nào về nhà rồi em mới à. hỏi Trời chạy luôn luôn hả dạ. cũng ra em chạy ngang nữa. à, chào anh <laughs> hôm nay em dễ thương quá Cao anh đó lại mất tập trung tham gia giao thông thông này không tốt à. à cô nàng này rất cũng là quan trọng bình cái gì tham gia giao thông dạ. mà tôi bình tĩnh thiệt tôi thấy trên đời chưa thấy có ai mà người phụ nữ thấy người yêu của mình chồng mình chở một người để tay lên đùi xong rồi chạy luôn <laughs> bình tĩnh không xử lý đó cũng được về nhà tính sao anh thấy à, bên à, kia cũng ổn đấy em bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi coi làm sao hôm nay em đi với ai dạ em đi với à, hai đứa bạn thân của em với em gái à em gái ruột hả dạ em họ thôi em họ với hai người bạn thân chào em Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào khán giả đang có mặt ở trường quay Em là Trang, bạn của Ni à, Em chơi với Ni thì từ nhỏ à, Bạn trai bên đây á, thì là ngoại hình á, là nhìn rất là được á Ni <laughs> à, Bạn trai à, công việc à, và cá tính thì rất là phù hợp với bạn của em bạn của em là bạn rất là hiền bạn đó rất là chăm sóc cho gia đình rất là tốt rất là hợp với bạn trai ở bên đây à, bạn trai có đi với ai không dạ hôm nay em có đi với người bạn thân từ hồi cấp Ba của Nửa thân luôn dạ, dạ. À, em xin chào mọi người em là đức em thì em cũng chơi với hội được hơn 10 ờ, năm rồi à. thì theo như em thấy thì bạn nữ bên đây thì cũng khá là xinh gái và được được đặc biệt là nước da rất là đẹp và rất là trắng dạ nói chung là rất là hợp với hội em cảm ơn dạ cái thứ hai là hội có một điều hội chưa nói là hội rất là nóng tính cho nên nếu mà bạn nữ có làm gì thì cũng kiềm chế tại vì hội mình nó nóng lên rồi thì cả thế giới không cản được nó rồi ghê vậy hay quá em cho biết thông tin nãy giờ không có tật xấu gì không mà giấu không khai ha rồi cảm ơn hai người bạn thân đã cho chúng tôi biết những bí mật bây giờ mình kéo màn lên rồi hai người tự giải tỏa những bí mật đi, đi nha nào các bạn lên. lên hãy trò chuyện à, chia sẻ hết những cái suy nghĩ của mình các bạn nha bắt đầu thì hôm nay buổi đầu tiên gặp mặt thì anh có bó hoa dạ cảm anh hỏi chút xíu nha thì à, về cái công việc của anh á à, anh làm về dây chuyền sản xuất cà phê á thì dạ. nó sẽ chạy hai, 24 trên 24 giờ luôn dạ. nên là có nhiều lúc là anh sẽ làm buổi tối ừ, ca đêm và có những cái ngày mà um, cuối tuần á, thì anh sẽ không có được nghỉ dạ. thì như, em thấy nếu như vậy thì nó có vấn đề gì đối với em không dạ cái em cũng bận lắm anh em cũng chỉ có rảnh được uh, hoặc là cuối tuần thôi à À, em có một vài thứ muốn hỏi anh á ừ. là ờ, trong cái tình huống mà nếu như mà anh tức giận giống vậy á khi mà đang ở ngoài đường á thì anh sẽ xử lý như thế nào ạ à? nếu như mà em hỏi câu hỏi đó mà cách đây khoảng hai ba năm thì anh sẽ bộc lộ ra ở ngoài luôn là quánh người ta hả à, không không <laughs> tức là sẽ khó chịu á tức là sẽ thể thể hiện cái thái độ đó ngay tại đó, đó luôn nhưng mà dạ. nếu như mà bây giờ thì anh nghĩ là anh đủ sự bình tĩnh để mà anh giải quyết cái cơn giận đó dạ. anh ờ, có câu hỏi gì muốn hỏi em không À, không, à, anh chỉ vì trước khi mà đến với chương trình đó là anh mong muốn là sẽ hát tặng em một bài hát nên là anh nghĩ là đây là cái dịp để anh tham anh sát tặng em bài hát uh, ánh nắng của anh ha rồi ờ, em đứng uh, em diễn tả trước mặt cô gái này cho tình cảm phải không dạ em đứng hát em đứng em hát đứng đi đứng sát bên kế bên cho nó tình cảm xíu từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh Một mình nơi đây Sẽ luôn thân gần bên em sẽ luôn là vòng tay ôm em sẽ luôn là người yêu em cùng em đi đến chân trời lắng nghe từng nhịp tim anh lắng nghe từng lời anh muốn nói vì em luôn đẹp nhất khi em cười vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời À, nói một câu gì đó à, tận à, đáy lòng của mình ha tim mình nó đập sao mình nói với trang vậy à, nói chung với anh anh thấy cái khoảng thời gian mà mình tìm hiểu như thế này thì chắc chắn là anh nghĩ nó sẽ chưa có đủ để mà mình hiểu được nhau dạ. thì anh hy vọng là mình sẽ có dịp để mình hiểu rõ được nhau hơn sau chương trình này dạ em cũng hy vọng là chúng ta sẽ có ờ, một cái khoảng thời gian tìm hiểu này Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm Suy nghĩ thật kỹ nha Lắng nghe xem là từ nãy giờ cái cảm xúc của mình như thế nào Có rung động, có sao xuyến một chút nào hay chưa Rồi chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm một hai ba Hết thời, Hết thời gian, gian. Nào, hãy nắm tay nhau Nắm tay nhau thấy hai bạn rất đẹp đôi đấy anh thấy là rất hợp lý thôi mình à, hôn cái hôn đầu tiên để à, cảm nhận ngày à, chúng ta gặp gỡ ở đây trời ơi rất dễ thương đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax và quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới miễn phí trọn gói à, trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc là thành phố Hồ Chí Minh áp dụng trên các hệ thống của áo cưới Ireland nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân